Kính thưa đại chúng, chư Phật và Bồ Tát từ xa xưa các ngài đều đã phát Bồ đề tâm. Chúng ta tu đạo Phật mục đích là để thành Phật. Thành Phật là làm gì? Thành Phật là được đầy đủ tất cả các công đức, được chân thật hạnh phúc, chân thật giải thoát. Đó. Vì chúng ta ở đời quá đau khổ, chìm trong biển khổ luân hồi sinh tử, cho nên mục tiêu thành Phật có nghĩa là để đạt được sự giải thoát hết đau khổ, mà hết đau khổ này hết đau khổ chân thật, à, gọi là được chân hạnh phúc. Cái hạnh phúc ở thế gian của chúng ta là hạnh phúc tạm bợ, tương đối, đắp đổi, à, hết vui thì khổ, hết khổ thì vui, mà cái vui đấy rất là tạm bợ, không bền lâu vui lại là nhân của khổ Đấy. cho nên chúng ta cứ luân hồi mãi ở trong sáu nẻo chỉ có con đường duy nhất là tu hành thành phật thì mới vĩnh viễn lìa khỏi đau khổ Nghe không? mà cái đó là cái mục tiêu của đạo phật ở nhân gian chúng ta ai cũng mong cầu cho mình hạnh phúc và tất cả nhân loại đều đi tìm hạnh phúc nhưng mà cái cách thức đi tìm hạnh phúc con đường để đi đến hạnh phúc không giống như trong đạo Pháp của chúng ta. Ở nhân gian đi đến cơm no áo ấm, à, xã hội được an ninh, hòa bình, thế gọi là hạnh phúc. Nhưng đối với Đạo Phật thì nhìn thấy cái hạnh phúc đấy vẫn chưa phải là chân thật hạnh phúc vì con người vẫn còn phải sinh già bệnh chết, vẫn phải luân hồi nhiều kiếp nữa. Đấy, cho nên đấy, Đạo Phật chúng ta là đưa cái hạnh phúc chân thật, hạnh phúc tối thượng đến với chúng sinh cái này chư phật chư bồ tát các vị hiền thánh đã đạt được và các ngài muốn đem lại cho chúng ta à, muốn để thành được phật thì nhất khoát chúng ta phải phát bồ đề tâm bồ đề tâm là cái tâm căn bản hướng dẫn cho chúng sinh trên cái lộ trình đi đến đạt được quả vị phật không thể thiếu nếu tu đạo phật mà không phát bồ đề tâm thì không thể thành phật được cho nên cái bồ đề tâm cực kỳ là quan trọng